anh Lân anh Lân anh đây cái này là cái gì vậy anh Lân ồ ờ, hay quá vậy anh đang tính nhờ em à, lấy giùm anh cái này nè đây là cái vòng bezo của đồng hồ thường khi khách hàng mua những cái bản mà đơn giản như vậy này tức là bằng titan hoặc là bằng phun vàng ờ, thì không có kim cương sau đó khách hàng muốn nâng cấp lên option có nghĩa là muốn kích tâm muốn chế tác thêm vàng hoặc kim cương thì mình sẽ là đơn vị chuyên chế tác tất cả những sản phẩm luxury ờ, bằng vàng và kim cương thiên nhiên ví dụ cụ thể nha đây là các bản Galaxy Full Trình Trơn đồng hồ Hublot và sau khi khách hàng mua bản trơn này và muốn nâng cấp lên đây là bản Titan thì ờ, sẽ yêu cầu mình có thể là có khách hàng yêu cầu là làm bằng thép cái vòng mizo đó hoặc là bằng vàng trắng và cũng có khách hàng yêu cầu là vàng hồng logo như hiện hiện tại nè đây là cái vòng mà khách hàng đã yêu cầu mình làm một chiếc đồng hồ chính hãng đã đẹp đã đẳng cấp đã sang trọng như thế này rồi mà nâng cấp option lên nữa thì giá trị sẽ tăng lên rất là nhiều chỉ cần thêm một chiếc rít nhỏ là cái vòng bezel có kim cương thôi là đã giá trị rất nhiều và bây giờ anh sẽ rá thử vào nha ngay lập tức chiếc đồng hồ trở nên đẹp hơn rất nhiều và tất cả những cái sản phẩm luxury của kỳ lân luxury đều có những tiêu chí riêng và tiêu chí luxury đó của mình cũng là tiêu chí của các hãng đồng hồ chính hãng khác như là Hublot, Rolex, Patek là chọn kim cương phải đồng nhất phải đẹp phải chuẩn nhất để mà hoàn thiện vài sản phẩm cao cấp Ủa vậy sao người ta không có đính kim cương trực tiếp lên vòng của đồng hồ luôn mà lại phải làm thêm vòng mới vậy anh? À, tại vì cái vòng gốc này á thường thì à, khách hàng sẽ giữ lại mà sẽ thay vào vòng mới cái tâm nâng cấp lên để chi để sau này ví dụ như khách hàng không dùng nữa có thể chuyển nhượng lại đúng cái bản gốc này cho khách hàng người khác á, thì sẽ dễ dàng hơn à, tại hoặc là có thể là khi mà một thời gian khách hàng không muốn đeo kim cương nữa thì trở lại bản gốc bình thường thậm chí luôn bản thân mình thích đi trên một thời gian sau nữa mình lại thích nó đơn giản lại mình thay lại như cũ rồi sau đó mình lại thích tiếp nó lại đẹp hơn lấp lánh hơn thì mình thay tiếp kim cương vào để cho ờ, đồng hồ này luôn luôn giữ giá trị được nó là nguyên thủy và đồng thời để sau này có thể mình chuyển nhượng được cho người khác đúng theo cái yêu cầu người khác muốn mua đó là vậy với lại một cái chi tiết nữa em biết không đó là cái giá trị tạo nên cái vòng bezel này bằng vàng bằng thép hoặc bằng trắng hoặc bằng hồng à, cũng không có nhiều lắm à, nên là thường hầu như là khách hàng đa số là yêu cầu mình làm chế tác các vòng kim cương bằng chất liệu mới và đến kim cương vô sau đó mình thay vào và giữ lại cái vòng dinh và ai mà đã có sẵn những chiếc đồng hồ như thế này rồi hoặc là những mẫu khác luôn bất kỳ mẫu đồng hồ chính hãng nào mà muốn lên đời muốn nâng cấp muốn uh, kích tâm muốn làm chế tác kim cương thêm thì hãy liên hệ với kỳ Lăng luxury kể cả phần vỏ luôn và đặc biệt là cái vòng bezel này à, những chiếc bản nào bình thường muốn trở nên đẹp và giá trị hơn thì hãy liên hệ với kỳ lăng để kỳ lăng kích tâm kim cương ở phần vỏ và kể cả phần nguyên cái vòng bezel như thế này để mà gắn vào cho mình xin trân trọng kính mời kỳ lăng luxury sang trọng đẳng cấp thượng lưu